Xin chào các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Nói về các dòng laptop văn phòng Với những thiết kế đẹp mắt, sang trọng và cấu hình cao Dành cho các doanh nhân Thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dòng máy khác nhau Của các thương hiệu laptop Tuy nhiên thì mình ấn tượng nhất đó là chiếc Dell XPS 13 inch 9370 Với thiết kế bắt mắt và cấu hình cao Và ở video ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và đánh giá về thiết kế cũng như hiệu năng của chiếc máy này và trước khi bắt đầu nội dung chính của video Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng nút like Và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhé Thoạt nhìn thì Dell XPS 9370 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với cái thế hệ trước như đeo IPS 9350 hay 9360. Tuy nhiên thì những thay đổi nhỏ ở dòng máy này mang lại cho người dùng những trải nghiệm khá là thú vị. Nó như một bông hoa mới mẻ ờ, mang lại những nét tươi mới trong dòng đeo IPS. Máy được làm từ hợp kim nhôm cao cấp được gia công bằng công nghệ CNC với logo đeo được mạ chrome nổi bật ở chính giữa. Tuy nhiên đeo XPS 9370 có màu bạc sáng hơn đeo XPS 9360 nó có nét gì đó khá giống với MacBook, một màu sắc tươi sáng và trẻ trung. Phía mặt đáy của máy là một miếng nhôm nguyên khối với khe hút gió dài và các thông số được dập trực tiếp trên vỏ máy chứ không cần phải có một cái nắp để che các thông số như trên Dell XPS 9360. Nó có hai thanh cao su tạo mặt phẳng và tạo khe hở cho máy hút gió vào làm mát khi chúng ta để máy làm việc trên mặt phẳng. Thiết kế của máy được làm mỏng và gọn hơn so với Dell XPS 9360. Điểm nhất của chiếc máy này chưa đến 8mm và biên màn hình được làm nhỏ đi 25% so với đèo IPS 9360 nó chỉ còn 4mm và ở trên 9360 là 5,2mm tiếp theo chúng ta sẽ xét về các cổng kết nối các cổng kết nối cũng đã được thay đổi khá nhiều khi chỉ còn 3 cổng kết nối Type-C một cổng cắm phone và một khe đọc thẻ nhớ mini SD thay vì đầy đủ cổng kết nối như trên dòng Dell XPS thế hệ trước đây là một thay đổi có vẻ như không được người dùng yêu thích ở chiếc máy này khi các thiết bị kết nối qua cổng kết nối Type-C chưa có phổ biến. Đó là một trở ngại không nhỏ khi các bạn muốn kết nối với các thiết bị nước ngoài. Tiếp theo đánh giá về loa. Loa được làm khá kín đáo ở hai bên hông của máy. Tuy nhiên cho chất lượng âm thanh rất là tốt với âm bass to, rõ và giải âm cao. Cho các bạn một trải nghiệm rất tuyệt vời khi xem phim hay nghe nhạc. Bản lề của máy vẫn là dạng bản lề liền trục rất chắc chắn. Camera là dạng camera kép đã được chuyển vào vị trí chính giữa, tiện lợi hơn không phải để ở phía bên góc như trên Dell IPS 9360. Nó được kết hợp với tính năng Windows Hello giúp các bạn có thể mở máy bằng cách nhận diện khuôn mặt. Bàn phím của chiếc Dell XPS 139370 này được làm dưới dạng bàn phím chích LED là bàn phím có độ này tốt cho cảm giác gõ rất thích với đèn LED hỗ trợ các bạn khi làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Checkpad của Dell XPS 139370 không quá lớn như trên MacBook Pro nhưng nó rất mượt mà với cảm ứng đa điểm rất tốt và độ sinh chắc cao. Điểm tì tay của máy được phủ một lớp sợi carbon cho cảm giác êm và mịn khi sử dụng. Tuy nhiên, nó hay để lại dấu vân tay và dễ dính bụi bẩn nên các bạn cần cẩn thận và chịu khó lau chùi, vệ sinh máy. Điểm mà mình thích nhất ở chiếc máy này đó là màn hình. Màn hình 13,3 inch với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và có độ phân giải 4K cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực. Cùng với đó, nó có thêm tính năng cảm ứng cho trải nghiệm thú vị hơn trên Windows 10. Ở ờ, chiếc máy mình đang có ở đây là chiếc máy có cấu hình Mark Option của dòng Dell XPS 13 9370. Nó trang bị chip Intel Core i 7 8550U, bộ nhớ RAM là 16GB và bộ nhớ cứng là SSD 1T. Nó phù hợp với các công việc văn phòng, làm các công việc đồ họa tầm trung như ờ, chỉnh sửa video ngắn, đọc các file ờ, bản vẽ. Nó không phù hợp với việc chơi các tựa game nặng như game 3D và hay chạy các bạn chạy phần mềm render chuyên nghiệp. Đặc biệt chiếc máy này có thời lượng pin rất là tốt. Các bạn có thể dùng trong vòng 10 tiếng đồng hồ liên tục mà không cần phải dùng đến sạc. Khi các bạn chạy các ứng dụng đơn giản như lướt web hay làm Word Excel. Giá máy mới trên thị trường ở thời điểm hiện tại vào khoảng 42 đến 43 triệu đồng tùy theo từng cửa hàng bán ra. Chiếc Dell XS 13 9370 là một trong chiếc laptop tốt nhất, đẹp nhất ở thời điểm tại với thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và cấu hình cao giúp các bạn có thể làm được nhiều công việc khác nhau. À, video giới thiệu đánh giá về chiếc Dell XPS 13 9370 ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có đóng góp góp ý xin vui lòng comment ở phía dưới video này và các bạn đừng quên like, share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.